đây cho bà coi quốc quy đây là hộ chiếu quyền lực hộ chiếu quyền lực của Duy Nguyễn nha các bạn đây. thì à, hôm nay quay lại chủ đề về à, du lịch khám phá những vùng đất trên thế giới thì à, Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn à, một số à, à, kinh nghiệm giang hồ nha à, à, có một câu mà Duy Nguyễn rất tâm đắc á, là là là cái thằng giàu á, thì cái thằng phải là khoe tứ trụ không phải là cái thằng mà khoe xe hơi 7 tỷ 8 tỷ đồ mà cái thằng hộ chiếu nó có nhiều thẹo các bạn hay à, nói một câu cho nó nó nó nó nó, nó, nó gọi là nó văn chương á là cái người giàu á là cái người không phải là khối tài sản họ bao nhiêu mà họ đi được bao nhiêu nước trong cuộc đời họ nó là câu nói của dân du lịch các bạn cũng khá là hay á Duy Nguyễn cũng khá tâm đắc đây họ chiếu nó rất nhiều trang họ chiếu bạn thẹo nhiều thẹo ít Duy Nguyễn không có số ấp thẹo được mà nó nhạy cảm bạn tại vì ví dụ như giờ nó thiệt sự bạn là thẹo á là gì là nó đóng dấu ngày đi ngày về mà bây giờ Duy Nguyễn show up thẹo ra các bạn trên mạng bạn thấy lỡ con bồ nó vô nó coi ngày đó xong đi với nó nữa thôi mẹ khỏi giải trình luôn ba cái đó là giải trình không được nghe nên các bạn ờ, đừng đòi hỏi khó quá <coughs> đừng đòi hỏi khó quá lâu lâu anh nói là thôi giờ anh vô dấu án mắt OT rồi mấy em tuần này hay là tháng này gặp ít nha à. má mấy ông nội tôi đi du lịch mấy ông nội tôi livestream thôi thua mấy ông đúng là chiếu chưa từng trải rồi thôi không à, quay đây không dài dòng nữa bữa nay Di nói là cái cách xin visa của một nước quan trọng mà các bạn nên đi đó là visa Thái Lan wow. tại sao chúng ta cần phải xin visa Thái Lan tại vì đơn giản trong lịch sử của các nước Đông Nam Á có hai quốc gia mà các bạn cần phải đi đó và Thái Lan là một trong quốc gia đó tại sao cần phải đi tại vì Thái Lan cả thằng đó cà khịa về Việt Nam đủ mọi góc độ đủ mọi lĩnh vực luôn mà mình phải đi qua mình coi cái thằng nó hay cà khịa với mình như thế nào hiểu không <laughs> đó đó lý do nhất lý do thứ hai á là thái lan nó có tầm cỡ thiệt mà ở trong đông á này trong đông nam á là thái lan là một trong những nước nó khá là tầm cỡ về quy mô kinh tế cũng như đời sống xã hội nó cũng khá khá na ná tương đồng giống như việt nam vậy đó rồi cái thứ ba là tại sao phải đi thái lan tại vì đơn giản đi thái lan rẻ rẻ bèo hả bạn Thái Lan được trợ cấp du lịch nha Nên đi, đi du lịch Thái Lan rẻ lắm 6-7 triệu trọn gói luôn Mày bảo tiền khách sạn không ờ, thấy cũng hết rồi đó Mình không nói là đi du lịch Thái Lan là dở hay không dở Cái chuyện đó là chuyện các bạn đi đi rồi bạn có mà trải nghiệm Còn mình khuyên thật Nếu mà các bạn chọn đi nước ngoài á Mà trong Đông Nam Á đó thì chắc chắn phải đi Thái Lan Vì lý do tôi nói Con người ta ai chả có lòng tự tôn dân tộc Đúng không? Mày cái thằng khứa này nó khịa mình tối ngày luôn các bạn Thằng Thái Lan nó khịa, nó khịa đủ kiểu hết, đá banh nó cũng khịa nữa mà mà đá banh nó, nó thua cho mình làm như gì nhục nhã lắm nó thua malai xong thấy nó nhục đi đó mà nó thua việt nam một phát một dân mạng nó cà sồn cà sồn lên bạn vô mấy cái group của thái lan đó bạn bạn bạn copy nó bằng bát của google dịch cho nó nói gì nhiều cái câu chuyện trong đó lắm mà nên chúng ta cần phải đi thái lan để chúng ta biết được về thái lan vậy thì xin hộ chiếu lộn lộn xin visa thái lan như thế nào thái lan cũng là một trong nước nước mà nó, nó, nó, nó dễ đó bạn nó dễ xin visa lắm các bạn ở đây bạn chỉ sách ba lô lên đi bạn cầm theo hộ chiếu này nè rồi bạn rồi, rồi, rồi xong rồi bạn qua bên thái lan bạn xin visa luôn ngộ lắm nha thường thường á nước khác là mình xin visa việt nam còn thái lan là xin visa bên thái lan với đặt ra thủ tục xin visa thái lan dễ lắm bây giờ nó thật sự bạn giờ mình à, à mà nó nói nữa tôi sẽ đến dính một chút xíu tại vì các bạn biết sao Duy Nguyễn cũng rất là đẹp trai và Duy Nguyễn cũng có một lượng fan nam cũng yêu thích mình đó nên các bạn đừng có nghĩ là tôi kêu các bạn đi thái lan chuyển giới nha các bạn nghe này nói rõ đi du lịch thôi nhưng mà tôi không <laughs> kêu bạn đi thái lan chuyển giới nha mình đi thái lan để để mình tìm hiểu về à, văn hóa rồi tìm hiểu về cái cái đời sống đô thị này nọ kẹt xe kẹt súng rồi à, nhà ven sông ô nhiễm môi trường đồ mấy cái tàu điện ngầm metro gì đó tìm hiểu đó thôi chứ đừng có nghĩ là thái lan là đi qua bên đó là chuyển giới nghe không phải tôi không bay trong giới đó rồi <clears throat> nên đi tự túc hay là đi à, tour các bạn theo các bạn nên đi gì lần mười tao cũng đi tour đâu đi tour đi tour đã bèo sáu bảy triệu có thằng bảo kê wow. rồi từ cái tour đó mày muốn tự túc thoải mái ai cấm đúng không thí dụ giờ em em em thích uh, Pattaya đúng không em nói thôi giờ anh thả em bắt ra 7 ngày miễn sao tới ngày thứ 8 em có mặt sân bay cho anh ok mẹ đó mày coi show sáng trưa chiều tối luôn <laughs> trương xô triệu rồi đó có tiền coi à đó nó tùy mình thích nên cái việc mà đi thái lan á thì mấy bạn mà đi tự túc chắc mấy bạn buôn đồ mấy bạn buôn đồ <laughs> còn, thật sự tự túc thì, thì nó dễ ẹt à thái lan nó dễ ủi mà một đất nước phát triển du lịch này nọ kia động từ tu quơ thoải mái rồi, ờ, rồi không người việt mình mới đó cũng đông nữa đừng rung chuyện đó tự túc hay tôi gì đó tùy mà tôi khuyên bạn đi tour đi tour xong mình tách là tự túc thoải mái đó rồi bây giờ xin à, thủ tục visa thái lan là rất đơn giản các bạn đơn giản là giày cầm đầu tiên bạn cứ xách ba lô lên mà đi mua vé máy bay luôn quăng cái passport này ra mua vé máy bay mua có hãng nào cũng được đó nhiều hãng lắm đi qua đó nổi tiếng à nhanh lắm ông nhanh như đi phú quốc thì ông tin đâu ủa nổi tiếng hàng tiếng ta nói chung nhiêu đó đại đò là nhắn lắm nhanh lắm đi qua sân bay của bangkok nhanh lắm bắt réo tới xong rồi xuống sân bay đừng run thấy người ta đông quá đừng run nha du lịch xong mà toàn là du khách không á mang trung quốc đi kinh lắm hiểu không đó xong rồi xuống tới đó rồi xong rồi get like vô làm visa nhanh lắm có người hướng dẫn luôn free không tốn tiền wow. ở trên cái ở trên cái bàn của người hải quan thái lan là kêu mày không có bo tao nha bo tao quýnh á nó ghi gì luôn tức là no tiếp tức là bạn không cần phải kẹp tiền vô trong hộ chiếu để bạn đi làm visa bệnh không cần nó đưa, đưa vào cái form kịch kịch gì bạn không hiểu đúng không bạn vô hỏi what if what if bạn vô hỏi đi oh, what if what if, what if. con người con người nó dạng những không có gì ghê gớm lắm như sinh viên hay là gì đó nó đi nó đi thực tập hay đi làm thêm hay đi làm công ích xã hội gì đó nó ra đó nó chỉ với bạn à điền điền điền vô xong cầm form nộp vô đóng dấu cái cạch đó là visa đó cấp nhanh không nhanh lắm chứ không như mỹ bố láo mỹ xin visa nó chầu chật mệt lắm nè tôi mới bị tước visa mỹ luôn để chữ cancel cái đùng luôn tức nó giờ đam nó luôn mà vì sao mỹ nó, nó khó chịu lắm thật thái lan thân, thân thiện hơn nhiều nên thì cái cuộc cái cuộc hành trình chúng ta sẽ đi từ nước dễ tới nước khó đúng không thì chúng ta phải đi cái nước đầu tiên đó là thái lan nó khá giống việt nam tiền cũng rẻ dễ chịu lắm bạn trả bằng tiền việt hơn hơn nó ấy luôn á tôi dùng chữ hơn hơn nha nó còn đi bển thì cầm thẻ visa thôi cái thẻ visa của ờ, Vietcombank thẻ đen thẻ đồng đó cầm đi thoải mái vô tư không thẻ nhỏ nhỏ 50 triệu cũng được wow. còn không mấy bạn không làm được thẻ tới đây tôi làm cho mệt quá thời buổi nào rồi đó nên quẩy một cái đi 5 ngày 3 đêm 3 đêm 4 ngày gì đó đó là cái hành trình để gọi là xin visa Thái Lan nó đơn giản cực kỳ luôn nha bạn tôi thiệt trong những đất nước mà tôi đi qua tôi thấy cái thằng Thái Lan nó cấp visa dễ nhất á nó cấp visa siêu dễ luôn rồi xong rồi á à, nước thứ hai thì mình sẽ tư vấn trong video video video khác còn bây giờ quay lại làm sao để có được cái hộ chiếu này dễ nữa không có dễ nữa về tỉnh bạn á quê ví dụ bạn cấp chứng minh thư nhân dân căn cước ở đâu á bạn về đó bạn làm ở sài gòn này tôi không biết làm dễ, dàng ẹt hả giờ làm mày ba bốn ngày bốn năm ngày thì không nhớ nữa cái này 10 năm cuốn này 10 năm mà 10 năm đi đổi nha thì mình nên có cuốn này cuốn này giống như chứng minh nhân dân vậy đó bà ra ngân hàng mình cầm cuốn này cũng được nữa nói chung bây giờ du lịch ít ai cầm chứng minh nhân dân lắm bạn thấy, bạn thấy thằng nào mà mà nó đi mà nó móc chứng minh nhân ra ngoài sân bay nó móc chứng minh nhân là biết mấy này đi trong nước rồi đi trong nước mà cái, cái kiểu nó chưa đi nước ngoài các bạn tức là cái văn hóa người đi nước ngoài là gì đơn giản giống tôi nè một ba lô cây súng trên vai à, lộn lộn cây súng trong hang nó tôi là cái gì ừ một ba lô với một cái uh, hộ chiếu với cái gì nữa thẻ visa rồng xong đi đâu cũng được đó đó khi mà bạn đi ra sân bay bạn đưa người ta này là dân chơi dân rồ nó cặp sẵn vé máy bay kẹp vô đây ông ơi ông ơi vé máy bay kẹp vô đây hiểu không đâu lộn lộn mặt này chứ đây dây máy bay kẹp vô đây thấy hình đẹp trai không xa, xa thôi gần gần nó thôi đẹp trai không đó dây máy bay kẹp vô đây còn những cái gì muốn gửi cứ kẹp vô đây đó còn bây giờ cầm căn cứ công dân miếng nhựa nhỏ xíu miếng nhựa xíu cầm thêm miếng vé máy bay nữa làm chi đúng không bà phải hiểu là bây giờ văn hóa máy bay là văn hóa mà nhấn bắn chọt chọt chọt chọt đưa này vô bắn tách rồi xong đưa vé máy bay vô bắn tách rồi xong nó gọn lắm bạn bạn đỡ phải cầm bạn hiểu không tôi nói chứ không phải, phải chia sẻ tiếp bạn thôi tôi thấy có mấy cụ nhà mình á đi du lịch đi theo tour mà cứ đùm đùm đề đề giấy tờ lúc thì căn cước công dân lúc thì chứng minh cũ rồi xong rồi vé máy bay xong rồi tờ hướng dẫn tour xong rồi tờ tiếng việt dịch được bốn năm bảy tập tờ cầm cầm hồi đất rồi được rất tiền không sợ đi du lịch rất tiền không sợ mẹ sợ rất mấy cái đồ đó mới mới căng nó rớt mấy cái đồ đó biết kiếm ở đâu của sân bay rộng lớn sao kiếm được đất lạ nơi xứ lạ quê người nữa nên các bạn đi máy bay cho dù trong nước hay ngoài nước á thằng nào chưa làm hộ chiếu trong công ty này đi làm lẹ đi mày thời buổi giờ chưa có hộ chiếu nữa đúng không làm lẹ hộ chiếu đi xong để đây có xài xài không xài thôi hộ chiếu này nó thay cho căn cước mà hộ chiếu là cái gì là nó international nó là quốc tế còn cái căn cước của em là nội địa em hiểu không căn cước của em nó chỉ lưu thông trong được việt nam thôi còn cái hộ chiếu này nó là quốc tế em đi đâu cũng được cứ cầm hộ chiếu ra như giống chiếu chỉ vậy đó đưa đưa kẹp lại đưa kẹp lại đưa kẹp lại nó tiện lắm nó tiện mà nó rồ nữa đó là một trong những tiếp mà mình thì mình mà mình đi du lịch đó. còn mà qua đi thái lan nó việt nam thôi gì cũng có đó đừng có phải mang mắm muối tương dầu hay là thịt khô gì cả đi khỏi mang đồ luôn nữa mày bảo mày đồ thái đã bèo à mà vô trong bangkok mấy thị mấy cái đồ nó bán mày tập nham đồ gì vỉa hè đồ rẻ việt nam vậy đó vô hỏi nhiều bạc nhiều bạc nó ba bạc bốn bạc năm bạc sáu bạc tay <laughs> không <laughs> vậy thôi à dễ lắm mà người thái người ta cũng thân thiện nữa người ta cũng thân thiện rất là vui nhưng mà mà đi những lúc nào mà chính trị yên ổn một chút đi mẹ lúc mà nó đang giành lộn áo vàng áo đỏ áo cam mà nó bỏ bom bỏ mìn nói sao mày xui có một lần rồi mấy nhân viên cũ của anh đi qua thái lan chơi tình nhân hai đứa đi chơi với nhau yêu đương sao phát mà ông nổ ra áo cam muốn áo vàng Ủa, lộn lộn lộn lộn áo cam là của việt nam 200 áo cam là của việt nam anh lộn với em bên bển là, là áo đỏ áo đỏ với áo vàng đó hai áo bụp nhau tùm lum la vụ đó bom nổ bangkok hên nó nói là giờ còn mạng về cũng hên thì thằng thái lan á hầu như tất cả những chỉ số nó đều là là là là là là, là hơn việt nam nhưng mà nó thua việt nam ở hai chỉ số căn bản đó là gì đó là sự phát triển đồng đều về đất nước và thứ hai á, là chính trị ổn định Việt Nam mình chính trị rất ổn định còn Thái Lan chính trị nó bấp bênh và Thái, còn Thái Lan phát triển không có đều những vùng quê Thái Lan nó khá là nghèo đường xá hạ tầng giao thông nó cũng chưa có nữa nhưng mà à, những những cái thành phố của nó thì phát triển khá là ok và đường cao tốc của nó hơn Việt Nam nhiều nha các bạn Việt Nam mình rất kém về mặt về mặt à, à hạ tầng giao thông à, thật đáng buồn phải nhận định như vậy rồi à, cảm ơn các bạn theo video hẹn gặp lại các bạn trong những video xin visa tiếp theo xong chủ đề xin visa là Duy Nguyễn sẽ làm tiếp chủ đề về kinh nghiệm đi du lịch mà không bị uh, gato cho các bạn hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài